trước khi chơi mình giấu vào và trong quá, quá trình mình chơi thì mình giấu nhà ví dụ như mình bán này bán này mình vài điểm xấu đi đấy bán này mình điểm xấu mình giả vào mình úp bán này mình úp không chơi nữa mình giấu con con năm năm ở đây đấy, cho năm ở đấy nha đấy thì bán ờ, sau bán sau mình người ta chơi thì mình sẽ tìm cách mình đổ nó ra Đây, tôi sẽ đánh đánh uh, trong ngoan luôn nhiều bạn hỏi tôi là thật ra các bạn biết rồi nó nó, nó bình thường nghĩ nó cũng buồn cười nhưng nhiều bạn hỏi là thích bên đột kiểu gì cả một cốc nhiều bạn còn hỏi tôi là trong này có cả một cốc bài cơ đấy và không chỉ đổ một con thôi đây các bạn chơi lượn như này này chơi liêng đi thì cái ván bài này thì tất nhiên là cái bài rất là xấu rồi các bạn nhớ trong này là có một con năm đúng không bạn cho con hai vào đây đổ nó ra lấy con năm ra là thành chín này học thấy chưa kiểu như thế thì bên cạnh những cái ví đổi bài thì nhà mình còn có những cái dụng cụ đánh bài khác Đấy, không phải cứ cái máy đánh bài thì mới đánh bài là những cái kính áp tròng này thì bên nhà mình vừa nhập về này năm mẫu kính áp tròng 2020 nhập khẩu mỹ Đấy, rất là độ mỏng là rất là mỏng đeo êm mắt năm, năm ngoái thì à, có cái kính này đây kính gỗ này đây cũng là một cái kính rất là đẳng cấp luôn thì đeo kính vào thì nó nhìn là như thế nào thì bây giờ mình sẽ đeo thử luôn cái ờ, kính thử vào trong mắt camera và cho các bạn nhìn xem nó như nào nhé. đây thì bình thường nhá thì các bạn chưa đeo kính thì nó sẽ như thế này là một cái bài bình thường như bạn đeo kính vào nó khác này đấy các bạn nhìn thấy chưa hết nổi chín này à thực còn sáu này 10 này A này 6 này đấy 8 này con này còn 8 tép này nhìn được các chất rồi này đấy 4 tép này 7 này đấy, 7 này các bạn thấy dễ nhìn chưa đây mình sẽ chia bài qua đây các bạn dễ nhìn thì khi các bạn đeo mắt thật đấy đeo kính bằng mắt thật thì nó sẽ rõ ràng hơn nhiều đấy đấy con cà này thì bên mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ vì như bầu cua tài xỉu sóc đĩa áo đá bài viên bài kính áp tròng xuyên đá bài này dạy bài tay không hack game trên loại rộng cửa hàng mình nằm ở bến xe miền đông và bến xe sài gòn à, bến xe miền hà nội ở sài gòn có bến xe miền đông bến xe miền tây bạn mua hàng alo chủ tiếp thoại của mình cảm ơn các bạn xem video